À, xin kính chào các anh em bạn hữu nha hôm nay là bọn sẽ tiếp tục làm một video clip nhỏ nhỏ để cống hiến cho em cho anh em bạn hữu mới chơi võ lâm nhé rồi hôm nay thì bọn sẽ chỉ các anh em là cách mà xem kỹ cái khi mà giao dịch Đấy, khi vậy chơi nhiều khi anh em có mới biết chơi thì nói chung là cũng ví dụ anh em bán 100 xu là bốn cái bạn thì anh em à, không để ý nó đưa anh em 4.000 lượng hoặc là 400 bạn anh em không biết có bấm ok là khi mà mất hết sạch tiền hôm nay thì bọn sẽ làm một cái video clip nhỏ nhỏ này để chỉ anh em mới chơi võ lâm đó là một cái cách giao dịch để mà chống lại cái sự mà mà mà mà, mà lừa đảo trong game nói chung là tại vì anh em cũng để ý thôi nhưng mà để ý thì kỹ xem cái số tiền thì rất là dễ dàng thôi thì mấy anh em chơi lâu như bọn như đây thì nói chung là cũng mười mấy mười mấy năm thì quá quá kinh nghiệm thì nói chung là những anh em làm mới chơi với lâm thì không biết thì à, hôm nay thì à, bọn sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà nhìn kỹ khi mà chơi số tiền nhé bây giờ bọn lấy hai hạt của bọn sẽ dịch cho anh em xem nhé xem kỹ nhé đầu tiên thì à, bọn lấy cái hạt hoàng dung của bọn đây đó đó, hoàng dung cái bộn đây đây nè đó bấm bấm cái ờ, chữ T trên bàn phím á, là giao dịch đấy đó chữ T đó anh em thấy cái chữ ờ, kim hoàng bảo nó quay quay bằng mòng chống mặt phải không thấy chưa đó là giao dịch đấy bây giờ bấm đấy các của bộm nhậu bộm uh, ờ, giao dịch cho cho coi thử cho anh em tại vì bộm quay micro bằng cái điện thoại nên khi nói trong nó hơi bị rung anh em thông cảm bây giờ bộm ờ, bấm cái uh, cái giao dịch nhé chà khó bấm quá anh em chờ xíu để bộm giao dịch cái này cái đã mà nó dịch đó giao dịch bây giờ là bấm lên cái hạt này của bộm là thấy là nội dung nè anh em nhìn bên bên phải bên góc phải màn hình á thấy chữ dấu than dấu chấm than không đấy rồi anh em có bấm vào là nó hiện cái chữ là xem nhẹ cử tuyệt và đồng ý nè mà khi anh em giao dịch thì đồng ý với chẳng lẽ cử tuyệt đúng chưa đấy ví dụ nhà anh em bán một cái à, cái thổi địa phù của bắp vậy đi nè bấm thử cho anh em coi đó giao dịch nha nhưng mà khi anh em giao dịch đó anh em phải nhìn kỹ cái số tiền phía dưới này bấm lấy tay chỉ anh em xem kỹ số tiền phía dưới này nè dưới này nè đấy rồi bạn bấm bấm vào ạc bên kia ạc bọn nhậu kìa ạc bọn nhậu đây đấy bấm à, thấy là cái thợ thổi địa phù đúng chưa nè bấm lít chuột cho anh em thấy nè thổi địa phù đúng không bơm bơm bơm làm cái cái mẫu cho anh em ờ, cho, cho dễ dễ hình dung thôi đấy bọn mình lấy ờ, bốn ngàn vạn đây nè bốn ngàn vạn của bọn của bọn mình xem kỹ nhé đó bốn ngàn vạn không không lựa anh em xem kỹ nhé được chưa đó, quay gần quay xa cho anh em dễ thấy luôn đó bốn ngàn vạn không lượng những anh em mà mới biết chơi á anh em phải nhìn kỹ thế này có chữ vạch đây nè một lùm bông lấy tay chỉ cho anh em biết nè cái không lượng thì bỏ đi nè chứ vạn anh em là chữ nó vạn nhé chữ chữ lượng nhé anh em đếm từ phải sang trái đơn vị nè hàng chục nè hàng trăm nè hàng ngàn nè đó là chính xác là bốn ngàn vạn đấy đúng chưa anh em để ý, để ý nha bơm sẽ đưa bốn ngàn lượng cho anh em xem bởi khi giao dịch á cái này nhìn bên đây nè bộn sẽ đưa bốn ngàn lượng bốn đơn vị nè hàng chục nè hàng trăm nè hàng ngàn nè đúng chưa anh em nhìn xem 4 ngàn y trang, bạn bấm ok đồng ý đó bấm vô giờ bọn sẽ bấm cái app kia lên đó 4 vạn anh em thấy chưa đó 4 vạn cái 4 vạn thôi chứ không phải là 4 4 4 000 lượng 4 000 vạn Đấy, anh em cứ bấm ok cái là anh em sẽ không sẽ sẽ bị dính chấu ngay Đấy. bấm ok sẽ dính chấu ngay nó dính cái, anh em á, sẽ nhìn kỹ cái số tiền này nè 4 vạn 4 ngàn bây giờ bờ ông sẽ làm lại cho anh em xem nhé đó là 4 vạn một sẽ dịch lại anh em chờ xíu nha tại cái bợm quay một cái một đôi clip một tay nó không có à, à chính xác lắm chờ xíu bấm bấm tiêu dịch cái đã rồi bấm sẽ mở cái hạt này lên hạt quần dung lên đó anh em sẽ thấy cái chữ ờ, bóng chữ dấu than không còn phải màn hình bấm đồng ý đúng chưa không được bây giờ bấm bấm cái ạc kia không nhậu tới 4.000 vạn đúng không anh em sẽ để ý nha bột sẽ đưa 4.000 lượng cho anh em xem luôn anh em có tưởng là 4k vạn không à là 4 vạn đó còn là 4 lượng nè 1 2 3 4 đấy đồng ý món đồng ý nè đấy về qua kia bao là mẫu cho anh em nhé bao là mẫu cho anh em chứ không phải là hết đâu đây nè anh em xem kỹ nha 4.000 lượng thôi đây 4.000 lượng nha đếm từ phải sang trái đơn vị nè hàng chục nè hàng trăm hàng ngàn 4.000 lượng thôi chính xác là 4.000 lượng ok mình bấm nút ok các bạn bấm đồng ý bấm đồng ý đúng chưa bấm đồng ý rồi xong rồi à con kia cũng đồng ý luôn đấy mặt này đấy bấm đồng ý luôn xác nhận mọi người xác nhận nha cái dịch mà cái dịch một phát xác bấm xác nhận chứ đây xác nhận bấm vào xác nhận rồi khi bạn bấm vào khi anh em đã giao dịch xong bấm vào cái à, F4 lên Ủa tại sao tôi giao dịch mà 4 ca vạn là 4.000 vạn mà sao được có 4.000 lượng thôi đó à, anh em là có chú ý rồi đó cái bí quyết là anh em phải nhìn thế này đếm từ trái sang phải đơn vị hàng chục trăm ngàn đấy đơn vị hàng chục trăm ngàn đó là 4.000 vạn đếm được 4.000 vạn là 4 các bạn là ok 4.000 vạn không lượng nhé anh em chứ đừng nói 400 vạn không lượng nhé là sai hoặc 4.000 lượng là không đúng luôn sai bét Đấy, cái đề này nhiều anh em bị lừa đảo lắm tôi xưa tôi chơi là từ hồi hồi có lâm mà, mà tháng 5 2003 tới, tới hôm nay tôi bị rất là nhiều tôi trời tôi chơi từ hồi mà mà vơ mà dạng như bài sạc vơ thái sơn mà bên ờ, việt kiếm á việt kiếm chân ờ, yêu rồi đó rồi khánh vỗ rồi đó nhiều biển quá nhiều à, cho anh em cho nên anh em á là cái video clip tôi làm cái video clip uh, thế này á thì cũng mong rằng anh em cứ xem đi rồi rồi rồi, rồi bấm vào đăng ký uh, chia sẻ anh em để uh, xây dựng vào cái video clip tôi nè là để xây dựng cho tôi là làm video clip tiếp theo là hay hơn đó. anh em cứ đăng ký chia sẻ anh em đó. để thôi là xin chào anh em nhé rồi chúc anh em cho vui vẻ hẹn video clip tiếp sau nhé xin chào anh em bye bye nè tôi nói nhỏ anh em nha tại đây tôi quay trong cái tiệm nét á thì thử là hơi ồn một xíu đó quay hơi ồn một xíu anh em thông cảm giùm nha about it.